Dạ Rồi ok nhớ dạ ở nhà chứ ở đó mà Anh tí nữa anh dời mà anh không thấy còn ở trong nhà nữa là anh đánh đòn nghe chưa Dạ biết rồi em ngoan lắm Chứ em đâu có hư ờ. đâu Em ngoan lắm mà Rồi ok nói vậy là được rồi trời có tin được các bạn Không biết có, có tin được hay không đây chứ Sammy lì lắm mấy bạn ơi Hey thôi rồi vậy thôi anh đi mai nha Dạ Rồi ok đi thôi Ừ, đi thôi heo ơi heo, heo đi đi đi Trời ơi con heo này Nhanh lên coi rồi ok, nhớ nha, không được ra ngoài nghe chưa? Biết rồi, em ở nhà chơi thôi Rồi ok Hey, trời ơi mấy bạn ơi Nhiều lúc khổ ghê luôn mấy bạn Tính ra là nếu những bạn nào mà đã xem tập trước á Thì chắc các bạn cũng biết rằng là Sammy đã bị thu nhỏ biến thành em bé bạn ơi Như vậy là tự nhiên Phong Phong lại phải biến thành gọi là một người Gọi là nhận nuôi em bé Mà từ trước giờ Phong có nuôi em bé bao giờ đâu Cho nên là nhiều lúc Phong hơi mệt với em bé Sammy này các bạn ơi Nhưng mà bù lại ở chỗ là em bé Sammy này cũng khá là dễ thương Cho nên thôi chắc cũng không không sao à, gì vậy trời tung mình tung vô cây nữa các bạn <laughs> ok hay thôi bây giờ chắc là mình nghĩ ra mình phải đi mai một tí để mình có được tiền để mình mua đồ ăn cho bé sam nè trời ơi trời mệt ghê luôn á trời đi nhanh lên heo ơi không thôi trễ giờ nhanh lên nhanh lên hay hay hay hay hmm, nhưng mà chán quá ở nhà chán dễ sợ luôn mà hiệu hiểu Phong lâu về dễ sợ luôn hmm, Bây giờ làm sao đỡ chán ta Để xem nào suy nghĩ suy nghĩ để coi Để với em bé Sammy suy cái nào hmm, Hay là bây giờ mình ra ngoài mình chơi xíu rồi về ha hmm, Nhưng mà không được Mình là em bé ngoan Mình đã hứa với anh Phong là phải ở nhà cho khi anh Phong về Nhưng mà ở nhà lâu lắm chán dễ sợ không có gì chơi Bây giờ làm gì ta Bây giờ phải suy nghĩ suy cái nào uhm, Suy nghĩ suy nghĩ À Bây giờ mình sẽ viết một cái bảng để đây Để cho anh bảo à, là mình đi chơi xíu rồi mình về thôi Chắc không sao đâu nhỉ Anh Phong sẽ không la mình đâu ừ, Tại vì mình là một em bé rất là ngoan luôn Đây bây giờ mình sẽ ghi bảng nè ừ, Đó Kiểu này là anh Phong về ha Là anh Phong thấy cái bảng này là biết mình đang đi chơi xíu mình về Trời ơi mình thông minh quá trời luôn Thôi bây giờ để Sam đi chơi đây Hi One eternity later. Ai, trời ơi là trời chán quá mấy bạn ơi. Cứ tưởng là hôm nay đi mai sẽ kiếm được nhiều đồ, ai về đâu chán thiệt luôn các bạn. Kiếm được có mỗi đúng một viên kim cương à, buồn ơi là buồn luôn á. Nhiều đây kim cương làm sao mà đủ tiền để gọi là mua đồ ăn cho bé Sam đây. Bé Sam ơi anh về nè. Ủa? Ủa? Cái gì vậy? Bé Sam đi đâu rồi các bạn? Ủa cái gì kì vậy? Trời ơi là trời Chắc là lại trốn ra ngoài đi chơi nữa rồi các bạn ơi Rõ ràng mình kêu là ở nhà không được đi đâu hết trơn mà Vậy mà cũng trốn ra ngoài đi chơi cho được nữa Cái Sam này kỳ này dời ha Quýnh đòn cho mày thấy Bực cái là bực luôn á Ủa mà có cái tấm bảng gì đây Em đi hơi xíu Em về ký tên Sammy Trời ơi là trời bả còn bày đặt viết thư cho mình nữa mấy bạn ơi Mà viết sai chính tả nữa chứ Người ta là em đi chơi xíu em về Còn bả ghi là e đi hơi xíu e về trời ơi trời thầy bực ghê luôn trời kỳ này rồi là tôi phải gọi là quýnh đòn cho một trận mới được ghi thư đi lộ gì không ơi cái gì vậy em ngoài này nè à về rồi các bạn ơi về rồi kỳ này mình sẽ quýnh đòn cho một trận Đâu Sam đâu Sam Em nè anh Em đâu lưng anh nè Ôi. Hello anh Phong Trời à! à, Sam ơi em đi dạ? đâu mà tự nhiên em dẫn về cái gì mà dôi rồi sư tử cọp vậy ở đâu ra vậy trời ơi em đang đi là tự nhiên mấy bạn mày đi theo em luôn á bạn em nè trời ơi đẹp không anh trời nữa bạn em hả cái này mà bạn em ừ. hả cái này là sư tử rồi à. hổ rồi dôi mà là bạn em hả ủa mấy người này tên gì tên là cái bàn mà chọc sọc này em thấy có màu cam nên em đặt là cà rốt đó à. Còn cái bàn mặt hiền hiền này em đặt là khỉ tại mặt như con khỉ à. đây sư tử là con khỉ bạn này có sao nè bạn này em đặt tên là thỏ con à, trời ơi không? Ê, mấy bạn ơi sammy bả lì dễ sợ bả không sợ mấy con này luôn bạn ơi mình nhìn thấy mấy con hổ con sư tử này thôi là mình đã thấy sợ ơi, là sợ rồi vậy mà bà sam bả không sợ bạn ơi bả còn dẫn về nhà nữa chứ bả nuôi sư tử bả gọi là chơi chung với gọi là hổ rồi bả chơi chung với voi luôn ghê thiệt ôi ba ba con cưỡi sư tử luôn kìa các bạn trời ơi ơi sam em đừng có nói là em tính trở thành gọi là cái gì ta à, cô bé rừng xanh nha có gì đâu mấy con này hiền mà không cắn em luôn trời ơi hiền khô luôn à hiền cái gì mà không? hiền lên lên lên lên ngồi thôi à. thôi thôi thôi thôi thôi thôi anh không dám lại gần đâu anh lại gần nó anh sờ nó cái hay anh là nó nó cắn anh cái là anh cục tay luôn á mà mấy con này nó không có hiền đâu sư tử nè ừ. hổ nè dâu nè tàn là mấy con vật hung dữ không à em không biết luôn á giờ sao bây giờ mấy bạn này theo em à, nhìn nè cơ hôm mấy bạn này thương em lắm đó trời em ơi mấy bạn này vào nhà chơi nha mấy bạn vào nhà mình chơi nè ôi dừng lại dừng lại dừng lại Trời em nghĩ sao vậy Con cọp với con sư tử nó còn chui vô nhà anh được Em dẫn con voi vô là đầu nó tung bể nhà anh luôn á Không, không được phải là con voi Bạn này là bé thỏ Anh phải nói là bé thỏ Rồi rồi ok bé thỏ voi được chưa Rồi ra ngoài đây ra ngoài đây mệt quá ừ, hội hả Trời ơi em làm sao mà tự nhiên sư tử hổ voi được Đi theo em luôn vậy trời giống y hệt như thú cưng luôn bạn ơi Ghê thiệt chứ à, à mà khoan đúng rồi ha Tính ra là mình hay kêu bà Sam là sư tử Hà Đông mà cho nên là là là tất nhiên là mà là, <laughs> là mấy con này nó nó phải sợ bả rồi chứ bả đâu có sợ mấy con này lạng quạng là bả bẻ cổ con voi luôn các bạn ơi à, sao ơi ừ, dạ thôi bây giờ anh nói em nghe nè bây giờ là em gọi là dẫn mấy các bạn này về á thì bạn heo sợ lắm thấy không con heo quay quả nhìn anh nè thấy không ui sợ quá sợ quá trời mày sợ không heo đó nó gật đầu kìa thấy không bây giờ anh nói nè đúng rồi bạn heo phải sợ mấy con này chứ tại vì cọp với sư tử là nó ăn thịt heo <laughs> cho nên bây giờ anh nói em nghe nè anh nói em nghe nè với lại dạ. nha bạn cọp nè bạn sư tử nè bạn voi nè là những con thú gọi là động vật hoang dã hiểu không cho nên là chúng ta ừ. không được phép nuôi bọn nó chúng ta phải thả bọn nó về rừng hiểu không đấy cho nên là bây giờ em hãy đem nó thả về rừng đi chứ không được gọi là giữ nó lại hiểu không ủa vậy hả trời đất ơi vậy mà em tưởng mấy bạn này sống với mình được chứ dũng bé heo kìa không heo thì là con heo bình thường thôi tại bé heo giờ à. đi ra ngoài chợ mua thịt heo rẻ lắm cho nên là <laughs> mình nuôi được hiểu không chứ đâu có ai à. bán thịt sư tử thịt voi đâu cho nên là à. voi với sư tử nè hổ nè là những con vật ừ. cấm không có được nuôi hiểu không ừ vậy bây giờ em phải làm gì anh à bây giờ em làm hơn em đem nó về rừng em thả nó về rừng đi không thôi tí nữa nó ăn nó không những là nó ăn thịt con heo mà nó ăn thịt anh luôn á dạ em biết rồi bây giờ em dẫn mấy bạn này về nha ừ à, bạn cà rốt à, bạn khỉ bạn gì đó bạn bé thọ về về, về chung với mình nha mình thả bạn về rừng nha rồi bạn thích của trời thôi đi thôi đi thôi mấy bé thọ ơi trời ơi trời ơi bạn coi kìa con voi với lại <laughs> con, con hổ sư tử đuổi theo bà sam bạn ơi ôi ơi trời ghê thiệt chứ đúng là sammy gọi là từ khi sammy trở thành em bé xong là sam không sợ gì luôn bạn ơi hey, nhưng mà không được rồi tính ra nha Là bây giờ á Sam lì quá bạn ơi Mình kêu Sam là ở nhà không được đi đâu hết Mà Sam cũng không nghe lời mình Sam cũng rồi oh, trốn ra ngoài đi chơi luôn như vậy là không được Rồi mấy bạn nhỏ nhớ là phải nghe lời ba mẹ Nghe lời anh chị không có được gọi là giống như Sam nha Hư ơi là hư luôn Không nghe lời người lớn gì hết trơn hmm. Thôi được rồi Mình đã có cách ừ. <laughs> A few moments later <laughs> ok mấy bạn ơi Và bây giờ mình sẽ cho mấy bạn biết Cái cách mà hồi nãy mình nói rằng là Mình sẽ dùng để dạy dỗ bé Sam là cách gì nha các bạn nha Thì các bạn thấy sau lưng của mình là gì không Xin giới thiệu các bạn Đây chính là đồn công an các bạn ơi Đây, đây chính là đồn công an nè Thì ở trong đây nè là có gọi là Một cái nhà tù mấy bạn ạ à. Mình sẽ cho các bạn xem nha thì cái nhà tù này rất là dễ thương luôn Nó chính là nhà tù màu hồng mấy bạn ơi Rất là dễ thương luôn nha Thì hôm nay đã bạn mình sẽ gọi là hóa trang thành công an để mình gọi là bắt bé Sam mấy bạn ơi ấy nhưng mà mình mình chỉ giả vờ bắt thôi nha nha nha nha, nha mấy bạn nha mấy mấy bạn có giống như mình hay không lúc mà còn nhỏ các bạn thì ba với mẹ mình hay gọi là gọi là sao ta hù mình là kiểu như là à, con mà không chịu ăn cơm nè con mà không chịu gọi là đi ngủ sớm nè con mà không nghe lời ba mẹ nè là ông kẹ sẽ bắt con nó cái kiểu kiểu nghe rất là sợ luôn ấy <laughs> cho nên là hôm nay mình sẽ hóa trang hành công an ở ờ, à, nghe nó liên quan các bạn à, đáng lẽ mình phải hóa trang hành ông kẹ mới đúng nhưng mà thôi ông kẹ xấu lắm mình không muốn hóa trang hành ông kẹ đâu hôm nay mình sẽ hóa trang hành chú công an và mình sẽ bắt sammy nhốt vào trong nhà tù mà hồng vì cái tội là không nghe lời người lớn các bạn ơi đó như vậy nó mới vui hiểu không không <laughs> đấy ok rồi bây giờ đầu tiên là con heo này là con heo này nó chuyên gia không biết nghe lời mình nữa bạn mình sẽ nhốt vô tù trước rồi heo rồi rồi ở trong đó hay chưa từ nay là con heo bị nhốt vô tù rồi bạn ơi rồi ok bây giờ mình sẽ gọi là về nhà và mình sẽ gọi là hóa trang thành công an và mình sẽ bắt sam nha các bạn nha ok ok à mà khoan bây giờ mình sẽ hóa trang thành công an cho các bạn xem nè à ba hai một bí hình bùm chiu đó mấy bạn ơi ghê chưa ghê chưa mình đã hóa trang thành chú công an rồi nè mặc dù là chú công an này không được đẹp trai cho lắm chú công an này bị súng răng mấy bạn ơi <laughs> nhưng mà không sao có đồ công an mặc là được rồi ok à quên chú công an là phải còn có xe công an nữa bạn mà xe công an là xe gì các bạn biết không đó hôm nay mình sẽ trở thành chú công an rít kít đó mình sẽ uh, chạy lamborghini nha các bạn nha đấy xịn chưa xịn chưa đấy con trâu nữa bạn có hình con trâu nè lamborghini đấy ok <laughs> chú công an chạy Lamborghini luôn bạn ơi xịn dễ sợ xịn ok rồi bây giờ mình sẽ mình sẽ chạy đến nhà của uh, Sam nè sau đó mình sẽ gọi là à, người ta bắt Sam vì tội rồi là không biết nghe lời người lớn đấy ừ. ok ok đấy xe Lamborghini này hơi hơi khó chạy các bạn ơi để mình tí đây đây nó bắt đầu lăn bánh nè bạn ơi tại hồi nãy mình không biết cách lái bây giờ mình biết biết biết cách lái nè ấy ui rồi, rồi xong tung vô gốc cây luôn hư xe tôi luôn trời trời xe này đắt tiền lắm á trời tung vô cây là hư xe luôn á no no no lùi lại lùi lại lùi lại lùi lại cái chân hư xe rồi xong cái cái xe nó dính vô cây luôn bạn ơi Đấy. rồi ok mình lùi lại được rồi rồi ok bạn ơi <laughs> bây giờ mình sẽ vô mình bắt bé sa mấy bạn ủa cái gì vậy sao cái xe của mình nó nãy mình lùi đó rồi giờ nó lại hút vô cây nữa vậy gì cây cái xe này quá ok thôi kệ đi bây giờ mình sẽ vô mình bắt bé sam nè ừ, mở cửa ra nè ê bé sam đâu rồi ừ. bé sam đâu rồi ừ. Ừ. ai vậy ta Alo chú ừ? Chú là ai vậy Sao mặc đồ nhìn vui vậy wow. Vui cái gì mà vui Ra ngoài đây mau lên Nhanh lên Ủa chú là ai mà chú bắt con ra ngoài Anh Phong cận dặn con là khi có ai người lạ Mà mình không quen biết là mình không nên ra ngoài Anh Phong cận dặn con vậy Ê chú chính là công an ở trong làng Hero Team Bây giờ là chú có nhiệm vụ đến đây bắt con Cho nên là con phải ra ngoài lên Đập cửa nè Ra đây Ủa gì vậy Ủa chú là công an hả? Đúng rồi wow. Trời ơi con nhớ công an trên game phim, phim hoạt hình dễ thương là đẹp trai lắm mà sao chú xấu vậy? What? Ê tính ra là con dám kêu chú xấu luôn hả? Hả? Trời ơi như vậy là bị bắt cái tội gọi là xúc phạm người đang thi hành công vụ các bạn ơi Xúc phạm xúc phạm Trời ơi dám gọi là Dám gọi là nói chú xấu trai hả? Vậy là không được rồi Hôm nay nè anh Phong của con á nói với chú á là con ở nhà con lì quá cho nên là hôm nay chú đến đây chú bắt con vì cái tội là không nghe lời người lớn con ở nhà ngoan lắm con ở nhà là con không bao giờ ra ngoài chơi một mình con lúc nào ở nhà anh không còn nói xạo á nói thật à con không bao giờ nói dối nói dối nữa bạn ơi còn dám không nói biết. dối nữa ha không biết không biết không biết hả à mày đặt chối nữa ha rồi thôi không nói nhiều nói chung á là chú có đầy đủ bằng chứng rồi cái kiểu là con là gọi là rất là quậy phá không biết nghe lời người lớn trên con bị bắt thôi đi đi nhanh lên nhanh lên Ủa? gì giờ tự nhiên con bị bắt nhanh lên trời ơi à khóc đúng không bây giờ nè một á là chú bắt con hai là giờ con khóc rồi giờ chú bắt luôn anh phong con luôn chịu không à, đừng bắt anh Phong Anh Phong đánh con á thôi sợ lắm Sợ anh Phong lắm Đi nhanh lên Đi nhanh lên Rồi này thì cho lì hả cho lì lợm nè đây đây từ từ để chú tí chú quay xe ừ. đã ok từ xe gì mà lại vậy chú xe này là xe nì đó leo lên con ui giờ leo sao leo, leo sao lên, lên. mở hả? cửa Ủa? mở mở mở à, cửa à, leo vô à mở cửa mở cửa à. rồi à, ok xe quá rồi ơi mấy bạn ơi bạn coi bà Sam bà ngồi trên xe mà thấy được mỗi có có, có, có, có cái đầu của bà bạn <laughs> ơi. Ok. Thôi bây giờ chú à, chở con cái đồn công an nè. Trời tính ra là bà Sam bà không biết sợ luôn bạn ơi. Bà đang bị bắt mà bà vui dễ sợ không? Ê, trời. Ủa, đi xe ủa, ủa? cái xe là phải giật giật gì hả chú là vậy ủa sao cái xe tung à. sao xe tung vô vô nhà ông siro luôn rồi lùi lại lùi lại trời cái xe này khó chạy các bạn ơi mình lần đầu tiên mình chạy Lamborghini cho nên còn bỡ ngỡ mấy bạn thông cảm nha ok <laughs> đấy rồi ok hình như mình quen lại nè ok rồi bây giờ chở con ờ, đi ờ, đến ờ, đồn công an à mà sao tiện đi à. đến đồn công an con con vui vậy không lần đầu đi còn đồn công an Đấy làm gì vui vậy làm như đang đi du lịch vậy bà nội ok rồi xuống xe nhanh lên dạ wow trời ơi đẹp dữ dội trời cái đồ này y chang mấy cái gọi cái đồ mà siêu nhân biến hình á biến hình biến hình siêu nhân siêu nhân à à ok siêu nhân siêu nhân rồi vô đây nhanh lên kỳ này cho nhốt vô tù luôn à nhốt trong đó mấy ngày luôn cho biết nha rồi lì hả rồi à, không đẹp quá à. cái phòng này đẹp dữ vậy đẹp quá ha đẹp quá ha hay mấy bạn ơi hình như bà sam này bà cứng đầu quá bạn ơi tính ra là nhốt vô tù bà không sợ luôn bạn ơi đi vô đây đi đây từ từ để coi coi có cái phòng nào đẹp đẹp không ai có cái phòng này đẹp đẹp nè ai phòng gì vậy đi vô trong à, à không con không thích đã con thích phòng này phòng này cái giường màu vàng con thích cái giường màu hồng con cho con cái giường màu hồng đi con ngủ Trời. màu hồng cơ tính ra là tính ra là bà đang bị bắt vô nhà tù của bà bà còn đòi hỏi nữa mệt ghê trời rồi ok cái giường màu hồng đúng không mệt cái bà này quá giường màu hồng đây giường màu hồng đây khổ ghê ở trời nè dương màu hồng nè à, dương màu hồng ủa Ua đẹp quá hai cái đây chú Gì cho cái dạ Rồi hai cái mệt ghê luôn á trời nè Đó hai cái giường màu hồng Ủa mấy bạn sao kỳ ta tính ra bà Sam bà không biết sợ bạn ơi Thôi rồi thôi bây giờ là chú không nói nhiều nữa giờ chú nhốt con trong đó luôn Hay Rồi bây giờ là chờ anh Phong đến rồi là chuột con về chứ bây giờ à, không, không phải chuột nhầm chờ anh phong đến bảo lãnh con con con về nhà chứ bây giờ tạm thời con sẽ bị bắt ở trong đây vì cái tội không biết nghe lời người lớn nghe chưa dạ thôi đi ngủ Ủa? gì vậy cái gì vậy trời tính ra bà sam này bà không biết sợ bạn ơi bà vui dữ vậy ta hey trời ơi bạn ơi vậy là mình thất bại mất tiêu rồi bà sao bà không sợ nhà tù mấy bạn ơi hay như vậy là sammy không gọi là sợ mấy bạn ơi bây giờ làm cách nào để mình có thể gọi là dạy dỗ cho sammy à, gọi là ngoan đấy các bạn ơi chứ sammy lì quá à. giờ nhốt bà ơi, vô trong nhà tù bà có không biết sợ luôn cái gì kỳ ta mấy bạn nào có cách nào hay nhớ bình luận cho mình biết nha chứ mình thì mình bó tay mình bó tay luôn rồi đó hay mệt ghê luôn á trời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 bye bye các bạn nha